lại với kênh ờ, Nhà đất Hà Nội Hôm nay ờ, tôi xin giới thiệu với các bạn ờ, một căn nhà tại ngõ 174 Xuân Phương Phương Canh Nam Từ Liêm, Hà Nội à, Hiện tại tôi đang đứng ở mặt ngõ của ngôi nhà Các bạn có thể quan sát rất là gần đường lớn luôn Gần đường ô tô tránh nhau Đây là mặt tiền căn nhà về phần ngôi nhà mặt tiền thì chúng tôi bằng tiền chúng tôi ốp ờ, đá granite cửa là cửa xếp chất liệu inox ở bên trong các bạn nhìn thấy là đây là cửa gỗ tròn mời các bạn ờ, tiến vào ờ, trong tầng một ngôi nhà chúng tôi đang đứng là phòng khách ngôi nhà phòng khách rất là rộng cạnh phòng khách là phòng bếp tủ bếp làm bằng gỗ à, thịt sơn trắng và bàn bếp là được ốp à, gà bằng à, đá tự nhiên màu vàng có thể lắp thêm một tấm kính chống bẩn rất là sạch triệu rưỡi biểu khẩu nhìn ờ, qua khách ngôi nhà chúng tôi ờ, đã lắp hệ thống chiếu sáng đèn led trần thạch cao ở tầng một ngôi nhà các ngôi nhà sinh phụ ở trong là bệ liềm bệ liềm khối và một cái máy bơm đây à, xin mời à, các bạn lên tầng hai về phần à, cầu thang như là chúng tôi ốp đá đen cổ trắng cao cấp thứ hai là ngôi nhà đây là nhà vệ sinh ngôi nhà có đồ chờ ờ, nóng lạnh bệ liền khối chỗ rửa tay đây là phòng tầng 2 rất là rộng phòng ngủ ờ, chúng tôi ờ, ốp phòng ủng hộ hệ chống dần đèn led và sản điện cao đồ chờ mạng một ổ cắm thiết bị hệ thống cửa sổ hệ thống lớp ờ, cửa sổ và rất là thoáng còn đây là bầu trời bên ngoài cũng để bầu trời bên ngoài cửa trong phòng là cửa gỗ mời các bạn tiến lên tầng ba tầng ba của ngôi nhà chúng tôi thiết kế tương tự tầng hai của ngôi nhà với nhà nhà vệ sinh phòng tắm ở trước cửa 对吧？对吧？ số chiếu sáng đẹp sẽ cao thì bố của ngôi nhà cũng không một nhà vệ sinh các phòng các ghế thứ ba cũng phải có ba bên ngoài này để thông làm sân phơi rất là thoáng ờ, tôi uh, xin nhắc lại thông tin chi tiết ngôi nhà nhà làm tại ngõ 174 Phương Canh Nam Từ Liêm được thiết kế 4,5 tầng với giá đang chào bán là 2 tỷ 650 triệu các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại trên video hoặc đăng ký kênh để nhận được nhiều video hơn xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo